Trước khi đến với những thông tin có trong điểm tin bóng đá ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi thở bóng đá. Nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về thế giới bóng đá của chúng ta. Những thông tin có trong điểm tin bóng đá ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi thở bóng đá. Nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về thế giới bóng đá của chúng ta mỗi ngày. Và đừng quên tiếp tục cùng với chúng tôi. Tottenham đang cần che chân vào nhóm giữa Europa League trong khi Leicester City cần bảo vệ vị trí trong top 4 để giữ UEFA Champions League. Bước vào trận đấu, Leicester là đội đã nhập cuộc tốt hơn, nhưng đội làm thay đổi bảng tỷ số từ sớm lại là Tottenham Hotspur. Phút thứ 6, Son Heung-min đã không đi một đường quyền mà đi bóng vài nhịp từ cánh trái rồi bất ngờ sộc thẳng vào vòng cấm, sút một cú dứt điểm bằng chân phải cực căng, bóng đập chân hậu vệ của Leicester City. Và đó là một bàn thắng phả lưới nhà rất đẹp của hậu vệ Leicester. Sau đó thì bầy cáo đã có những sự đáp trả nhưng họ không thể có được bàn thắng. Đáng chú ý là Jamie Vardy có một tình huống giật tít à nhầm giật gót cận thành vô cùng nguy hiểm ở phút thứ 20 khiến hàng thủ của Tottenham phải vất vả hóa giải cơ hội của đối thủ. Leicester đã quyết định dâng cao để tìm kiếm bàn thắng nhưng họ lại mắc sai lầm liên tục và để Tottenham tận dụng. Harry Kane đã có liên tiếp hai bàn thắng từ phút thứ 37 đến 40, hiệp 1 khép lại với 3 bàn thắng dành cho Tottenham Hotspur. Sang đến hiệp thi đấu thứ hai, Leicester là đội đã nắm giữ thế trận ở trên sân vì uh, các học trò của huấn viên Jose Mourinho được chỉ đạo là đá bình tĩnh thôi, thắng 3-0 rồi việc gì phải vội. Hà Nội không vội được thì London chẳng có gì phải vội cả. Tuy nhiên hàng thủ kéo thấp của Tottenham là như thế lại tạo ra nhiều khó khăn dành cho đội khách. Ngôi sao của Tottenham trong vòng cấm là Loris. Thủ môn này đã có một trận đấu tuyệt hay. Anh đã có ít nhất 4 pha cứu thua xuất sắc chỉ trong nửa sau của trận đấu để bao toàn tỷ số 3-0 sau 90 phút. Tottenham không phải là đội duy nhất hài lòng với kết quả này. Chiến thắng của họ đã khiến cho Leicester City gặp bất lợi và cho phép MU lọt vào top 4 ngoại ngành nếu Quỷ Đỏ có điểm trước West Ham ở trận đấu thuộc vòng 37. Thậm chí, trận đấu này thì Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn đặt ra mục tiêu nhiều hơn là một điểm. Đó sẽ là thời điểm mà họ tạo ra khoảng cách với chính Leicester và thoải mái hơn trong lượt trận đấu cuối cùng với đối thủ trực tiếp của mình. Messi lập siêu kỷ lục kiến tạo Thưa quý vị là với pha kiến tạo rất gì và này nọ dành cho cầu thủ trẻ Ansu Fati của Barcelona, sút tung lưới Alaves, siêu sao Lionel Messi đã chính thức đi vào lịch sử của La Liga. Ở trận đấu trên sân của đối thủ, nhà cựu vương Barcelona tung ra đội hình khá mạnh với sự xuất hiện của cả Arturo Vidal, Sergio Busquets, Lionel Messi hay Luis Suarez. Nhưng phải đợi tới tận phút thứ 24, thấy quân bình của trận đấu mới bị phá vỡ khi tài năng trẻ Ansu Fati ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona sau rất nhiều lần trước đó anh cùng các đội bắn phá như bố bổ vào khung thành của đối thủ. Từ pha chuyền bóng khéo léo của Messi bên cánh phải, Fati lao vào dứt điểm ở Kligan trước sự ngỡ ngàng của hậu vệ và hàng thủ của Alaves. Với cá nhân Messi, ngày hôm nay thật đáng nhớ. Messi đã có pha kiến tạo thứ 21 tại La Liga mùa giải 2019-2020. Anh đã trở thành cầu thủ có số pha kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải ở La Liga tính đến thời điểm này của thế kỷ 21. Kỷ lục cũ Thuộc về người đồng đội một thời của Messi là Xavi với 20 đường kiến tạo ở mùa giải 2008-2009 và trước đó là Mesut Ozil với 17 lần ở mùa giải 2011-2012. Tổng cộng ở mùa giải này, Messi đã có tới 25 pha kiến tạo và 28 bàn thắng sau 41 trận trên mọi đấu trường. Juan Felix chơi hay hơn Sergio Aguero ở mùa đầu tiên từ Atlético. Mùa hè năm 2019, Atletico Madrid đã phá kết chi ra số tiền 127 triệu euro để chiêu mộ Juan Felix từ Benfica. Với một cầu thủ mới bước qua tuổi 20, đó là khoản tiền chuyển nhượng siêu to khổng lồ và điều đó khiến cho Ronaldo đệ nhị chịu rất nhiều những áp lực trong việc khẳng định tài năng của mình. Cho đến thời điểm trước khi mùa giải tại La Liga bước vào lượt trận cuối cùng, những gì mà Juan Felix thể hiện chỉ dừng ở mức độ tạm được, chưa được đáp ứng như kỳ vọng của chúng ta. Cả câu lạc bộ và nghề mộ đều mong đợi nhiều hơn từ một cầu thủ có phẩm chất rất tốt với trái bóng trong chân mình. Bốn chấn thương mà Juan Felix gặp phải trong mùa giải, sự thích nghi với phong cách chơi mới và quan trọng là việc mùa giải tạm nghỉ 3 tháng do đại dịch Covid-19 là những yếu tố mấu chốt khiến cho Juan Felix chưa thể hiện được hết tài năng và đẳng cấp của mình. Tuy nhiên những con số thống kê cũng cho thấy tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Bồ nhà, thậm chí anh còn làm tốt hơn so với người đàn anh Sergio Aguero ở mùa giải đầu tiên có mặt tại đội bóng thành Madrid. Giống như cầu thủ người Argentina, Juan Felix đã gia nhập Atletico khi còn là một thiếu niên. Cả hai đều là những cầu thủ tấn công. Tuy nhiên Aguero chỉ ghi 6 bàn trong mùa giải đầu tiên 2006-2007, chiến dịch đầu tiên của anh với cao thủ Atletico Madrid. Mùa giải năm đó thì Aguero thi đấu cả 38 trận tại La Liga vì Atletico không được tham dự cúp châu Âu. Với Juan Felix, dù mới chỉ ra sân 26 trận tại La Liga nhưng anh cũng đã có được 6 bàn thắng. Ngoài sân chơi La Liga, Juan Felix còn có được thêm hai bàn thắng tại sân chơi Champions League và anh vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích này khi Atletico Madrid đã có mặt tại tứ kết. Man City tính phá kỷ lục chuyển nhượng để mua trung vệ của Atletico. Theo Sunday Times, sau khi thoát án cấm dự cúp C1 châu Âu, Man City đã lên một kế hoạch chi cực đậm để tăng cường lực lượng. Vị trí mà Pep Guardiola muốn bổ sung nhất chính là trung vệ, yếu điểm của ma Xanh khi họ đã hụt hơi trước Liverpool tại Premier League mùa giải này. Danh sách các trung vệ nằm trong tầm ngắm của Man City bao gồm Jose Jimenez của Atletico Madrid, Colibali của Napoli, Diego Carlos của Sevilla và đội trưởng Diaz của Benfica. Colibali đương nhiên là mục tiêu được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua, nhưng anh cũng đã hiện 29 tuổi và Napoli nhiều lần hét giá khiến Man City không hài lòng. Mới đây nhất, nửa xanh thành Manchester đã dồn sự chú ý vào Jimenez của Atletico Madrid. Mức giá giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Uruguay lên tới 109,1 triệu bảng. Nếu bỏ ra số tiền này, thì Man City sẽ phá kỷ lục của Harry Maguire, hậu vệ có mức giá đắt nhất lịch sử tính đến thời điểm hiện tại. Thời gian qua, các hoạt động chuyển nhượng của Man City đang diễn ra khá sôi động. Báo chí Tây Ban Nha cho hay họ đã đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ chạy cánh Ferran Torres của Valencia để thay thế cho Leroy Sané, người vừa gia nhập Bayern Munich. Ngoài ra Man City và Pep Guardiola cũng đã có những liên hệ với tài năng trẻ Juan Felix của Atletico và Adama Traore của Wolverhampton. Messi chán nản là dấu chấm hết cho Barca. Trong trận đấu với Osasuna, Messi đã thực hiện siêu phẩm đá phạt vào lưới của đối thủ cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ đẳng cấp. Theo tâm lý, thông thường thì Anpuga sẽ phải ra ăn mừng cùng nhiệt, nhưng không, người ta thấy hình ảnh Messi lặng lẽ. Quá nhiều ống kính máy quay hướng về phía siêu sao người Argentina trước trận đấu vừa qua, nhưng nhìn chung, hình ảnh của Messi chỉ hiện ra mang sắc thái buồn mà thôi. Anh ôm đầu, che áo lên mặt, vò đầu bứt tai và lặng lẽ nhìn lên khán đài trống không. Có lẽ tâm trạng của Messi cũng trống rỗng như những hàng ghế trống ở trên các khán đài. Cứ đá thế này thì chúng tôi sẽ chẳng thể mơ về Champions League được. Có lẽ đã đến lúc cần phải sự thay đổi. Messi phát biểu đầy ẩn ý sau trận đấu. Sự thay đổi mà Messi đề cập tới khiến người ta chưa hiểu được cầu thủ này đang hướng tới Quique Setien, huấn luyện viên trưởng của Barcelona hay đang ám chỉ chính mình. Có một thực tế chúng ta cần phải nhìn nhận rằng Messi thi đấu ngày càng hay, ngày càng toàn diện thì các vệ tinh xung quanh anh ngày càng tệ. Luis Suarez không còn ở đỉnh cao phong độ, còn Antoine Griezmann, Ivan Rakitic, Frankie de Jong chỉ mang tới sự thất vọng. Điều đó càng khiến cho thành tích của Barcelona ngày càng đi xuống. Nguy cơ về mùa giải trắng tay đang hiện hiện trước mắt Messi và cao đội khi họ chỉ còn Champions League để hy vọng. Có lẽ trong thời khắc nhìn lên khán đài trống rỗng, Messi thèm khát được sự trợ giúp của Iniesta hay Xavi như thời gian trước tới nhường nào. Người ta đang ví Messi như ngôi sao cô đơn ở nút cằm, một mình gánh vác, chẳng được hỗ trợ. Hình ảnh Messi phớt lờ sự chỉ đạo của huấn viên trưởng cho thấy sự cô đơn, đầy bất lực của ngôi sao sinh năm 1987. Bạn gái C7 khiến cổ động viên chảy nước với màn khoe hàng trên mạng xã hội. Georgina Rodriguez, bạn gái của Cristiano Ronaldo, đang khiến cộng đồng mạng phát sốt với đoạn video quay cảnh nỗ lực tập luyện để có thân hình gợi cảm. Tới nay, đoạn video kéo dài hơn 3 phút, thu hút gần 10 triệu lượt xem, nhiều nhất trên mạng xã hội của người đẹp này. So với những bài đăng khác, số người click và theo dõi video được đăng cách đây 3 ngày của Georgina đã tăng đột biến. Cách mà bạn gái Ronaldo thu hút người xem rất đơn giản, cô thực hiện những động tác squat và hướng dẫn cho người xem. Yếu tố khiến video này tăng vọt người xem được cho là nằm ở cách Georgina diện trang phục bó sát cực kỳ gợi cảm. Georgina tích cực hoạt động trên mạng xã hội, trang cá nhân của chân dài này cũng thu hút gần 18 triệu người theo dõi. Georgina thích đăng khoảnh khắc vui vẻ cùng Dodo và chia sẻ video các bài tập tăng sức khỏe và giữ dáng. Vốn biết bản thân sở hữu thân hình gợi cảm, Georgina Rodriguez luôn diện những trang phục để thoải mái vận động. Cô cũng thường xuyên chọn những bộ đồ ôm sát cơ thể nhằm khoe cả vòng 1 và vòng 3 đầy quyến rũ. Liên tục mắc sai lầm, MU bị Chelsea đá khỏi FA Cup Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục sử dụng đội hình năm hậu vệ để đối đầu với Chelsea ở bán kết FA Cup. Đây là chiến thuật từng giúp cho Man United giành 3 chiến thắng trước đối thủ đến từ thành London ở mùa giải này. Quỷ đỏ giang hàng phòng ngự nhiều lớp, có thể nói rằng là trùng trùng. Đây là trái sầu riêng 5 kg. Sầu riêng Dona 5 kg nha cả nhà. Nó gai nở đã chưa? Đó. Sầu riêng ra sáng rộng nè, mình lượm vào nè. Bây giờ mình sẽ bỏ ra nhé. Mình ăn nhé. sầu riêng này là, là cơm vàng hạt lép đây đã bổ xong trái sầu riêng đây là hiện trường của nó rất là ngon nha cả nhà mọi người ăn thì mình ship nhé uhm. tuyệt vời uhm. hảo là đây là cây sầu riêng trái rất nhiều đó. zoom lên cho người thấy nè sẽ zoom lại cho người thấy thật sầu riêng nha thấy chưa thấy chưa lá không rồi không ai dưỡng đi bây giờ là bổ sầu riêng nhé bổ sầu riêng này long cameraman ờ, bảo long nguyễn Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là sầu riêng nhà này. Sầu riêng ngoài đây này các bạn. Các bạn. Ồ. Oh. sầu riêng sầu riêng thật là ngon <laughs> đùa đùa thôi chứ đây là cái vỏ của nó nha các bạn có trình trọt xuống tay nè trái sầu riêng mới quả ở trên đó các bạn riêng cá nhiều này ok dạ đây là mặt giữa tôi đang cẩu và đang cố gắng bẻ cái quả này ra nha các bạn rồi ra rồi không biết nó có tươi ngon không hay là nó oh. ồ là ngon nha các bạn sắp có mùi ăn rồi thật là thơm đúng không? Tất nhiên là thơm. Ừ. Sầu riêng Dona. Đang quay, đang quay. Có Anh ơi, để em lấy điện thoại em quay đi. Quay cái bự quay chứ. Để em quay cái nhỏ này để làm gì? Đang lên vlog này. Quay ngang không quay, anh tư mới đời, thiệt chán. Chu Điệp Điệp, trước khung thành của De kia buộc Chelsea phải dồn bóng sang hai biên để thực hiện những quả tạt cánh đánh đầu. Sức ép liên tục được đối thủ tạo ra, nhưng hàng thủ áo đỏ thời điểm đó vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Hiệp 1 đã bị vỡ vụn sau liên tiếp tình huống cầu thủ hai đội nằm sân. Phút thứ 43, Eric Bailly dính chấn thương sau pha va chạm với chính người đồng đội Harry Maguire và phải dẫn sân bằng cáng. Huấn luyện viên Sosa buộc phải điều chỉnh chiến thuật. Martial vào sân, đồng thời MU chuyển sang chơi với sơ đồ là bốn hậu vệ, trong đó đá cặp trung vệ là Harry Maguire và Victor Lindelof. Hàng thủ xáo trộn khiến cho Man United phải trả giá bằng bàn thua ở phút bù giờ thứ 11 từ pha căng ngang của Cesar Apliqueta, Olivier Giroud bằng vào dứt điểm ở Clegan De Gea đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho Quỷ Đỏ. Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút, hàng thủ của MU tiếp tục mắc sai lầm. Đường chuyền lỗi của Brandon Williams tạo cơ hội cho Mason Mount xóa xuống. Cú đá của cầu thủ cùng xóa với Quang Hải không quá hiểm, nhưng De Gea đã có một tình huống gây thất vọng với pha bắt hụt bóng dù đã đổi người đúng hướng. Bàn thua trong vánh khiến cho Man United chơi càng lung tung hơn. Phút thứ 74, Harry Maguire lóng ngóng đẩy bóng về lưới nhà sau pha căng ngang của Marcos Alonso. Những gì Quỷ Đỏ làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số từ chấm 10m do công của Bruno Fernandes. Trận bán kết khép lại với thắng lợi chung cuộc 3-1 dành cho Chelsea. Đoàn quân của luyện viên Frank Lampard giành vé và chơi chung kết FA Cup gặp đối thủ đại kinh địch của thành phố Arsenal. Real Madrid đứt mạch toàn thắng. Hậu vô địch, Real Madrid chỉ phải gặp gỡ một Leganes yếu ớt ở vòng cuối La Liga 2019-2020 đội trưởng Ramos sớm đưa nhà Tân Vương của Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 9 sau một pha chọn chỗ và đánh đầu dũng mãnh. Những phút sau đó, Real vẫn là đội kiểm soát thế trận, nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ của hiệp 1. Brian Gill đã bất ngờ nhận bóng trong vòng cấm và tung ra cú sút. Bóng đi qua hai chân của Ariola rồi chui toạc vào lưới của nhà Tân Vương. Bước sang hiệp 2, Asensio là người đã lấy lại uy phong đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau pha dứt điểm lạnh lùng. Tưởng như Real Madrid sẽ khép lại mùa giải bằng chiến thắng, nhưng cao thủ của đội chủ nhà Leganés thì lại không nghĩ vậy. Eder Militao có pha bóng ngoài người phá hụt và Asile đã ngay lập tức trừng phạt sai lầm đó bằng bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2 đều. Hòa trận đấu này, Real Madrid đứt chuỗi trận toàn thắng kể từ sau khi bóng đá Tây Ban Nha trở lại sau đại dịch Covid-19. Thưa quý vị là thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những điểm tin bóng đá tiếp theo.